sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Vào trang chủ, tại góc phải màn hình, chọn trang quản trị. Chọn quản lý phòng học ảo. Phòng học ảo dùng chung sẽ do admin trường cập nhật. Theo đường link giáo viên chủ nhiệm cung cấp, sau đó, chọn đặt lịch phòng học. Sau khi kiểm tra phòng học chung, chọn ngày đặt lịch phòng học Chọn một ô trong thời khóa biểu. Lưu ý chỉ chọn được tiết học hiện tại và tương lai. Thời gian bắt đầu tiết học. Trường hợp học 2 tiết liền kề, tiết kết thúc tăng thêm một tiết. Chọn phòng học. Đặt lịch theo lớp học. Chọn lớp học. Chọn môn học. Sau đó lưu lại. Sau khi cập nhật xong thời khóa biểu, chọn trang chủ để xem lại lịch dạy. Tại trang chủ, chọn lịch dạy, xem lịch dạy của tôi theo thời khóa biểu.